Vâng lời ba Dũng, Phạm Minh Chính chọn đề ruột làm người phụ tá cho Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị được nhiều người ví như cậu ấm trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có một người cha từng là đỉnh cao quyền lực và giờ đây ông Nguyễn Tấn Dũng đang thiết kế từng bước đi cho Nguyễn Thanh Nghị. Nếu không có ông Dũng thì Nguyễn Thanh Nghị đến giờ không biết có được vào thành ủy viên nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng phù phép cho Nghị trúng cử vào ủy viên dự khuyết và đưa về làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Cuối nhiệm kỳ được ông Dũng đưa ra Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu Nguyễn Tấn Dũng không mất quyền lực thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ lên Bộ trưởng năm 2016. Tuy nhiên, vì ông Dũng mất quyền lực nên ông đã đưa được Nghị về làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và từ đó Nghị trở lại Hà Nội ở Đại hội 13 và lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thực ra việc ông Nguyễn Tân Dũng đưa con trai ra bộ xây dựng đang trong lúc ông không còn quyền lực thì chắc khác nào giao trứng cho ác. Tuy nhiên có một sự may mắn là Nguyễn Thanh Nghị ra Hà Nội mà lúc quyền lực của Phạm Minh Chính đang lên, mà đây là chính là cái ô lớn che cho Nguyễn Thanh Nghị, nghĩa là cho tới khi Nguyễn Thanh Nghị đã ra Hà Nội mà vẫn còn đợi sự sắp xếp của bậc cha chú, chứ Nghị chưa hề tự thân. Nguyễn Thanh Nghị đúng là cậu ấm vì chưa có ai được người lớn lo cho từng ly từng tí như Nghị. Hệ thống chính trị Việt Nam là quyền lợi đan xen. Ngày trước, Nguyễn Tấn Dũng giúp Phạm Minh Chính để tiến thân trên nấc thang quyền lực, thì ngày nay Phạm Minh Chính giúp trở lại Nguyễn Thanh Nghị để giúp Nghị tiến thân. Phải nói rằng Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng có mối quan hệ đặc biệt – Năm 2011, một động thái lẻ bày phạm Minh Chính khỏi Bộ Công an để đưa ông này về làm bí thư Quảng Ninh là nước cờ tốt cho Phạm Minh Chính. Để rồi bây giờ Phạm Minh Chính nắm chức Thủ tướng Chính phủ, một chiếc ghế đầy quyền lực. Mối quan hệ Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị Nguyễn Thanh Nghị được nhiều người đánh giá là người khoa bản, có bằng cấp cao và có thực học. Tuy nhiên, chiến tích trên chính trường thì gần như không có gì là ấn tượng. Sự yếu ớt đó ai cũng biết thì không lý gì ông Trọng không biết. Nếu không có ô dù mạnh thì Nguyễn Thanh Nghị đã có số phận giống như Nguyễn Xuân Anh chứ không phải bây giờ ngồi chém chệ trên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng đâu. Năm 2016, Nguyễn Thanh Nghị bị ông Nguyễn Phú Trọng cho báo chí khui ra sai phạm trong việc sử dụng chiếc xe Range Rover Evoque mang biển số xanh Tuy nhiên, vì thế lực che chở cho Nguyễn Thanh Nghị quá mạnh nên vụ việc không đi đến đâu. Năm 2020, lại một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng muốn kỷ luật Nguyễn Thanh Nghị vì sai phạm đất đai ở Phú Quốc và lại một lần nữa ông Trọng không làm gì được với Nguyễn Thanh Nghị. Có thể nói, thế lực che chở cho Nguyễn Thanh Nghị chưa bao giờ yếu, quyền lực lớn như ông Nguyễn Phú Trọng năm lần bảy lượt muốn khoan thủng thành trì bảo vệ này nhưng vẫn chưa khoan được. Hiện nay, người ta đánh giá rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người giỏi số một trong đảng Cộng sản về việc xây dựng những chiếc ghế vững chắc cho con mình. Về mặt này, ông Nguyễn Phú Trọng thua rất xa ông Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Thanh Nghị tiến thần mỗi bước đi của Nguyễn Thanh Nghị đều là có một dấu ấn của Nguyễn Tấn Dũng. Lần này, Nguyễn Thanh Nghị làm xong một nhiệm kỳ ở vị trí Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì khả năng cao, Nghị sẽ vào Bộ Chính trị không thể có mục đích nào khác hơn được. Hiện nay mối quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị rất tốt. Nguyễn Thanh Nghị đang kế thừa những gì mà Nguyễn Tấn Dũng để lại. Đó là cái may mắn mà không phải ai cũng có. Vì vậy, trong 5 năm tới, hứa hẹn xung quanh Nghị là những mối quan hệ lớn tạo thành thế đứng vững chắc cho Nguyễn Thanh Nghị. Phạm Minh Chính củng cố quyền lực cho Nguyễn Thanh Nghị. Ngày 1 tháng 6, ông Phạm Minh Chính đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định đó mang tên Quyết định 829. Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Ông này cũng tựa như ông Lê Văn Thành – người nắm khối kinh tế nhà nước nhảy qua lĩnh vực quản lý hành chánh nhà nước. Ông này là một doanh nhân nên rất biết sử dụng đồng tiền. Khi ông ta làm phụ tá cho Nguyễn Thanh Nghị thì ông Nghị như hổ mọc thêm cánh. Hiện nay, tình trạng cục bộ lợi ích nhóm trong ngành xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị còn non trẻ. Công việc xử lý những nhóm lợi ích này để thu về một mối thành nhóm lợi ích lớn do Nguyễn Thanh Nghị đứng đầu là điều không dễ. Vì thế cần có một con người biết dùng đồng tiền như Bùi Hồng Minh hỗ trợ. Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Bùi Hồng Minh là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, khối doanh nghiệp trung ương, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Trước đó nữa, ông Minh từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng có ba thứ trưởng là các ông Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh và ông Bùi Hồng Minh. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không lơ là trong việc chú ý Nguyễn Thanh Nghị. Sai phạm đất đai tại Kiên Giang như là một án treo. Nếu Nguyễn Thanh Nghị mà bị ông Nguyễn Phú Trọng khui ra sai phạm nào nữa thì tội chồng tội. Đối với Nguyễn Thanh Nghị, cấp dưới trung thành, cấp trên giúp đỡ thì lúc đó thế mới mạnh. Đáng sợ nhất là cấp dưới âm thầm bắt tay với thế lực đối địch như Nguyễn Văn Thể, trước đây làm cho Đinh La Thăng thân bại danh liệt thì nguy. Vì vậy, chọn cấp phó cần phải chọn thật kỹ, nếu sai lầm thì có thể hối không kịp chứ không phải đơn giản. Không biết ông Bùi Hồng Minh có hợp với Nguyễn Thanh Nghị hay không thì không biết. Tuy nhiên, ông Minh là người được Phạm Minh Chính lựa chọn thì có thể an tâm. Hiện nay, mọi vấn đề về Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng gửi gắm cho Phạm Minh Chính lo liệu. Nếu không có Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị ắt sẽ khó khăn hơn rất nhiều chứ không thuận lợi như hiện nay. Phụ tá cho Nguyễn Thanh Nghị là đệ của Phạm Minh Chính. Ông Bùi Hồng Minh sinh năm 1971, quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là đồng hương của ông Phạm Minh Chính. Thanh Hóa là một tỉnh đông dân bệnh nhất Việt Nam. Tuy nhiên, thế lực Thanh Hóa tại Trung ương hiện nay thua rất xa thế lực Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Phạm Minh Chính giới thiệu đàn em với Nguyễn Thanh Nghị như là một cách tạo liên minh vừa giúp Nguyễn Thanh Nghị mà cũng vừa giúp Bùi Hồng Minh. Lê Văn Thành cũng từ quản lý ngành xi măng Hải Phòng mà bây giờ làm phó thủ tướng là người phụ tá cho Phạm Minh Chính. Đó là con đường mà Phạm Minh Chính có thể vạch ra cho đàn em. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, được sự can thiệp của Phạm Minh Chính, Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty. Lúc đó, Ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương, trong mọi chức vụ của Trung ương đảng đều có bàn tay điều phối của Phạm Minh Chính. Xem ra Phạm Minh Chính rất ưa dùng những người làm bên khối doanh nghiệp chuyển qua làm thuộc hạ cho ông. Bản chất này của ông Phạm Minh Chính khá giống với ông Nguyễn Tân Dũng trước đây. Hoàng Trung Hải hay Đinh La Thăng đều là người đi lên từ tổng công ty Sông Đà. Không biết với chức vụ Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính có phá nát nền kinh tế như ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm hay không. Tuy nhiên cách chọn nhân sự thì ông khác gì ông Dũng. Nếu không có sự gửi gắm của ông Nguyễn Tấn Dũng thì Phạm Minh Chính không chỉ định đàn em thân tín làm phụ tá. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị có thể nói rất may mắn. Hết Nguyễn Tân Dũng dọn sẵn, giờ đến Phạm Minh Chính cũng dọn sẵn.